thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm thằng Timo và nằm mã xỉu thì anh em đã húp full cái trận này với cái mã kèo ba cái mã kèo là xỉu hiệp một nè xỉu full trận với thầy thằng Timo Leste anh em húp được nửa kèo nữa và cái trận thằng Juve với thằng Atalanta thì mình cho anh em nằm thằng Juve đó trong khi đó Juve nằm ăn cái trận này hay không và anh em nằm tài và anh em nằm thêm cái mã kèo là Juve hiệp 1 với lại anh em nằm thêm cái mã kèo tài gốc thì ngày hôm qua anh em cũng đã húp được cái trận này nè còn cái trận thằng à, Torino và Monza thì cái trận này mình cho anh em nằm Torino và nằm cái mã kèo là à, là nằm với lại anh em nằm cái mã kèo tài thì tài hai quà thì qua anh em quà cả mã kèo này nhưng mà anh em lại thua Torino thì anh em tính qua hai cái trận này thì anh em vẫn còn lãi kèo rất là nhiều còn trong cái trận Arsenal và thằng Newcastle thì mình cho anh em nằm tài góc Arsenal hiệp 1 tài góc Arsenal full trận nè nằm thêm Arsenal hiệp 1 và Arsenal full trận và thêm cái mã tài nữa thì trong cái năm cái mã kèo này anh em chỉ gãi đúng có một cái mã kèo trận thôi và anh em húp được bốn cái mã kèo đó tính ra trong trận này anh em vẫn lãi được ba mã kèo trong cái trận này luôn đó thì anh em thấy ngày hôm qua những anh em nào mà chơi trong nhóm của mình á, chơi theo những cái mã kèo mà mình đưa cho anh em thì không bao giờ lỗ thì tại vì anh em chia đều kèo ra đó anh em chia đều kèo ra anh em đánh đánh giống như một cái trận này thôi tuy tài nó không ra nhưng mà anh em húp đều kèo trong trận này thì anh em húp đỡ được bốn năm mã kèo trong trận này thì anh em chỉ hòa kèo chứ anh em không lỗ luôn nè đó còn trong cái trận này anh em thấy hiện tại trong cái trận thằng Atalanta với Juve này thì anh em cũng vẫn húp được cái mã kèo trong cái trận này luôn tài gốc nè thêm cái mã kèo là thằng du que đó thì hiệp 1 anh em hòa kèo trong trận này còn trận thằng Timo thì anh em cũng vẫn lại đến ba mã kèo đó thì anh em thấy trong nhóm của mình thì à, tới giờ bóng lật thì mình mới cập nhật cái kèo lên cho anh em và cái lúc đó có đội hình chính thức cái mã kèo chính xác á lúc đó mới có một cái mã kèo cái tỷ lệ ăn cao mình mới cập nhật lên cho anh em thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn bởi vậy mình phiên anh em rất là nhiều cái video rồi chứ không phải chỉ cái video này mà mình phiên anh em đâu là phiên anh em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 bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang anh em chơi cho nó hiệu quả anh em chơi trang được cái là vấn đề được cái là lợi thế cho anh em là anh em có thể chờ kèo hạ anh em vào nè đó được cái anh em thêm đánh rung đánh góc đánh thẻ thì anh em thấy giống như một video mình nhận định cho anh em thì trong khi đó có ba bốn mã kèo mình cho anh em phải lót vô đó một đến hai mã kèo phụ để anh em có thể đầu tư một cách hiệu quả nhất còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu đánh trước trận đấu một tiếng đến 2 tiếng đồng hồ thì anh em không có thể đánh được những cái mã kèo nó chính xác nhất đó thì um, giống như mình cũng nói ở rất nhiều video rồi thì video này mình cũng nói sơ ngang và ngắn gọn cho anh em thôi thì mình sẽ tiến vào nhận định cho anh em cái trận của tối hôm nay luôn đó là trận của thằng Brighton và Everton diễn ra vào lúc 23 giờ 30 thì anh em thấy trên phần màn hình của anh em là đội hình ra sân của hai đội bên phía đội chủ nhà của thằng Brighton á thì ra sân với cái sơ đồ là 4231 nè còn bên phía Everton vẫn ra sân với sơ đồ là 4231 thì hôm nay đá chính vẫn có một cái cầu thủ trụ cột của thằng um, bờ đó là Mitoma hiện tại Mitoma đang có một cái phong độ rất là đỉnh cao ở trong cái câu lạc bộ bờ rating nha nè thì à, tuy là cầu thủ châu Á nhưng mà Mitoma đang phô diễn cái um, sức mạnh của mình và cái sức um, cái kỹ năng của mình tại cái câu lạc bộ bờ rệ tình thì anh em thấy trong những trận vừa qua um, trong cái trận mà trước đó bờ rệ tình có gặp thằng MU á, thì anh em thấy thằng Mitoma nó quằn các cầu thủ bên phía MU mạnh tới cỡ nào trong khi đó Mitoma cũng vẫn là một cái cầu thủ châu Á thôi đó nhưng mà có thể đang sánh tầm đẳng cấp với các cầu thủ châu Âu được rồi nha anh em đó. Ờ, thì mình sẽ tiến vào cái phần vị trí trên bảng xếp hạng Thì anh em thấy thằng Brighton á đang có vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng là có 55 điểm sau 32 vòng đấu Thì hiện tại đang kém hơn thằng Tottenham và thằng Liver tới 3 trận nhưng mà thằng nếu mà tính vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng thôi là chỉ đang đang hơn thằng Brighton có sao 7 điểm thôi nha anh em, có 7 điểm thôi. Mà trong khi đó thằng Brighton còn kém hơn những cái đội bóng xếp hạng trên tới 3 trận đấu. Thì nếu 3 trận sau Brighton có thể thắng á thì Brighton sẽ có thể vươn lên vươn lên cái vị trí thứ top 5 hoặc top 4 trên bảng xếp hạng luôn. Tùy theo Brighton đang cần hiệu số bao nhiêu thôi. Đó với lại Brighton có thắng được trong những trận cuối này hay không. Đó, thì mình sẽ tiến xuống cái phần Everton thì Everton trong cái mùa này Everton đang gieo một cái nỗi thất vọng cho cổ động viên và người hâm mộ rất là nhiều trong khi đó mùa giải này Everton cực kỳ thất bại trong khi đó Everton đang đứng vị trí thứ đèn đỏ thứ hai trên bảng xếp hạng và là vị trí thứ 19 thì có 29 điểm sau 34 vòng đấu thì um, Everton trong cái mùa này Everton đang có đang có một cái nguy cơ sẽ tụt hạng rất là cao trong cái um, mùa giải này luôn nha anh Thì anh em thấy trong khi đó đang cách cái vị trí an toàn là của thằng Leeds vị trí thứ 17 tới 1 điểm và đang rất là khó cho thằng Everton trong trận này. Trong khi đó Everton gặp thằng Brighton trong cái trận này thì liệu liệu thằng Brighton nó có thể bán điểm cho thằng Everton để Everton cũng về vươn lên cái vị trí à, an toàn trên bảng xếp hạng hay không thì mình sẽ tiến vào cái phần à, thành tích gần nhất của hai đội thì bên phía đội chủ nhà trước nha anh em là Brighton thì anh em thấy Brighton trong 10 trận gần nhất thì Brighton đã thắng hết 5 trận nè để thua 3 trận và hòa 2 trận thì anh em thấy hiện tại phong độ của thằng Brighton cũng cực kỳ tốt luôn nha anh em thì à, trong cái mùa này Brighton đang có một cái vị trí rất là an toàn và rất là à, à, nổi bật trong cái mùa giải này luôn thì à, nếu mà tính theo Brighton nếu mà thắng được 3 trận sau nữa thì Brighton sẽ có một cái thứ hạng mà anh em không thể nào tin được trong mùa giải năm nay Brighton nó nó có phong độ cực kỳ như vậy luôn đó, thì còn thành tích của thằng Everton thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thằng Everton chỉ thắng được đúng thằng Brentford với cái tỷ số là 1-0 thôi nè. Và để hòa tới 5 trận và để thua 4 trận thì nếu mà tính theo cái phong độ của thằng Everton trong mùa này thì nó có chưa có một cái chuỗi nào gọi là quy hoàng hết nha anh em. Trong khi đó toàn là hòa và để thua không, chỉ thắng được đúng một trận trước thằng Brentford thôi. Thì cái phong độ của thằng Everton trong mùa này cực kỳ cực kỳ xa sức luôn nha anh em. Đó. Còn mà về cái thành tích đối đầu á, thì giữa thằng Brighton và Everton thì trong hai trận gần nhất á thì à, tính theo thằng Brighton nó thắng với cách biệt 3-2 là 4-1 nè. Trước đó thì thằng Everton có thắng được một cái um, tỷ số đó là 2-0. Đó là mùa giải 2020 2021 nha anh em. Đó thì anh em thấy à, trong cái mùa giải đó thì thằng Brighton chưa có một cái gì gọi là đẳng si cấp hết anh em. Trong cái mùa này thì Brighton nó đang có nó đang có một cái phong độ cực kỳ tốt luôn thì có thể đánh bại thằng Everton trong trận này với cái tỷ số cách biệt để thằng Brighton nó có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng và nó đang tranh cái vị trí top 5 top 4 nữa chứ không phải là chỉ đá không đâu nha anh em đó thì à, mình sẽ tiến vào cái phần cái trận đấu gần nhất của thằng Brighton và thằng Everton trên sân nhà của Everton cho anh em xem luôn đó thì anh em thấy trong cái trận đó thằng Brighton ăn với cái mã tỷ số là 4-1 thì trong khi đó hiệp 1 là thằng Brighton đã ăn với cái tỷ số là 1-0 thì anh em thấy trong uh, trận đó thằng Brighton nó chấp chỉ có mã kèo là 0,25 thôi. Đây anh em thấy trên phần màn hình. Còn cái sự kiểm soát bóng trong cái trận đó thì anh em thấy đa số là nghiêng về bên phía Brighton là cái đội bóng mà cái đội mà kiểm soát bóng nhiều nhất. Đó thì anh em thấy cái màu tím là thằng Brighton nè, màu xanh là thằng Everton đội chủ nhà đó còn trong khi đó cái đội hình ra sân của thằng Brighton á, thì anh em thấy à, bên phía Everton chơi với sơ đồ là 4-3-3 nè bên phía Brighton chơi với sơ đồ là 4-2-3-1 trong khi đó mituma vẫn có đá chính trong trận đó là mituma cũng có ghi một bàn thắng cho mình trong cái trận đấu đó luôn nha anh em đó anh em thấy thì anh em thấy trong cái trận đó hiệp 1 vào phút thứ 14 á thì à, thằng mituma là cái thằng ghi bàn đầu tiên cho Brighton luôn. Đó vào phút thứ 51 nè, thằng Brighton nâng tỷ số lên 2-0 và phút thứ uh, uh, 54 cũng vẫn nâng cái tỷ số lên là 30, 57 nâng cái tỷ số lên 40. Anh em thấy trong vòng có nhiều 1 2 3 4 5 6 phút, 6 phút mà ghi được 3 bàn thắng cho thằng Brighton thì anh em thấy uh, thằng Brighton đá cũng rất là khó chịu luôn nha anh em. Thì đa số những trận gần đây của thằng Brighton đá thì đa số là ra tài rất là nhiều. Đó thì uh, anh em cứ đầu tư vào cái mã tài khi mà có cái đội bóng Brighton à, đá cũng rất là à, ok nha thì anh em thấy trong cái trận đó cái thằng ừ, Everton á cái bàn gỡ của thằng Everton vào thứ phút 90 cộng 2 thằng Everton mới có một cái bàn gỡ là rút ngắn tỷ số lại cho Everton nha anh em. Đây, anh em thấy phút 90 cộng 2 mới có bàn thắng 1-4. Còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy có cho 7 quả góc thôi, 7 quả góc. Đó, 7 quả góc dành cho thằng à, Everton 5 quả và thằng Brighton chỉ có hai quả góc trong trận đó thì trận đó thằng Brighton á nó làm khách trên sân nhà của thằng à, Everton thì nhiều khi nó không chủ động tấn công biên nhiều đó nhưng mà những trận gần đây thì anh em thấy thằng Brighton nó đang có một cái um, à, hướng uh, công uh, hướng um, tấn công mới là nó tấn công hai bên cánh rất là nhiều trong những trận gần đây mà nếu mà thằng bờ rơi tình mà có đá trận nào thì toàn những trận đó ra tài gốc rất là nhiều thì bởi vậy anh em có thể đầu tư vào cái mã tài gốc khi mà có mặt thằng bờ rơi tình trong khi đó mà phải có thêm cầu thủ giống như là đá cánh giống như là Mitoma nè à, anh em thấy trong cái trận này Mitoma là được đá chính thì anh em cứ đầu tư vào cái mã kèo tài góc trong cái trận này thì Mitoma đá cánh xuống rất là nhiều góc trong cái trận những trận mà có Mitoma đá chính là những trận đó có rất là nhiều góc bởi vậy anh em nên đầu tư những cái mã kèo góc trong cái trận này đó thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho anh em xem luôn thì anh em thấy trong cái trận này á nhà cái đang đánh giá cao cực kỳ thằng Brighton thì thắng với cách biệt trong cái trận này phải từ hai bàn đến ba bàn thì nhà cái mới đưa ra cái mã kèo là thằng Brighton chấp 1.5 cực kỳ sâu trong trận này luôn trong khi đó lượt đi trên sân nhà của Everton thì thằng Brighton chấp chỉ có mã kèo là 0,25 thôi tại sao lượt về nhà cái lại đánh giá cao thằng Brighton đưa thằng Brighton chấp tới 1.5 thì đó, anh em thấy thằng Brighton đang muốn tranh một cái vị trí top 5, top 4 trên bảng xếp hạng thì thằng Brighton bắt buộc phải thắng trong cái trận này để có thể có một cái hiệu số tốt và đứng trên bảng xếp hạng đó để có thể tranh được cái vị trí top 3, top 4, top 5 của thằng à, Liver với thằng MU hiện tại. Đó. Thì tài xỉu là ba thì giống như anh em thấy à, những trận gần đây nhất của thằng Brighton á, đá ra tài rất là nhiều thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài của thằng Brighton cũng rất là ok luôn. Đó, thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em để anh em có thêm nhiều mã kèo anh em đầu tư. Đây thì mình có chốt cho anh em trên màn hình là bốn cái mã kèo để anh em đầu tư trong cái trận đấu này luôn nhưng quan trọng anh em phải đầu tư như thế nào nó mới hiệu quả trong trận đấu này thì anh em phải chia đều kèo ra anh em đầu tư nó mới hiệu quả cho anh em thì anh em có thể nằm đầu tiên là anh em nằm từ đầu luôn là anh em nằm thằng bờ tình chấp 1.5 cho mình từ đầu đó trong khi đó mình dự đoán trận này sẽ có bàn thắng sớm dành cho bờ tình trong phút thứ năm hoặc phút thứ bảy thì anh em có thể đầu tư từ đầu là thằng bờ tình chấp 1.5 nè đó tài xỉu hiện tại là 3 thì anh em có thể chờ tuột xuống còn 2,75 anh em vào hiện tại đang có kèo 2,75 nhưng mà chỉ ăn 70 mấy thôi đó anh em chờ ra sân 10 phút thì cái tỷ lệ kèo nó lên cho anh em là ăn chín thì anh em vào cái mã kèo tài 2,75 nếu mà nó rớt về cái tỷ số 30 á thì anh em có thể húp được cái mã kèo tài nữa nửa kèo nha còn anh em mà đánh cái mã kèo tài bá thì nó rớt về cái tỷ số 3 không thì anh em hòa kèo tài anh em không được ăn thì tiếc cho anh em bởi vậy anh em nên chờ cái mã kèo nó tụt xuống một tí rồi anh em vào còn góc nguyên trận thì anh em vẫn cứ nằm mã tài góc 9.5 hoặc là anh em có thể nằm thêm cái mã kèo là thằng Brighton chấp góc trong cái trận này cũng ok tại vì cái hướng này um, thế trận đội hình trong cái trận đấu này uh, sẽ là thằng bờ Brighton nó áp đảo cái trận đấu thì anh em có thể nằm thằng bờ Brighton chấp góc cũng rất là ok trong khi đó bên phía bờ Brighton có Mitoma đó là vị trí đá cánh trái bên phía Mitoma cũng rất là mạnh còn anh em có thể nằm hiệp 1 là anh em nằm thằng bờ Brighton chấp 0,75 từ đầu trận luôn đó cái hai cái mã mà anh em cần nằm từ đầu trận là cái mã thằng bờ Brighton hiệp 1 và thằng bờ Brighton full trận còn cái mã tài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 đó mình đưa anh em vào nhóm hướng dẫn anh em đăng ký trang để anh em có thể đầu tư một cái cách hiệu quả chứ anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò mình đã nói với anh em ở rất nhiều video chứ không phải chỉ riêng một cái video này chơi rất là thiệt cho anh em anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu và không có thể chờ hạ kèo được còn trong khi đó anh những anh em trong nhóm của mình chơi mình báo anh em ừ mình gửi cho anh em một cái kèo cái mã kèo xương thôi là gửi cho anh em giống như cái trận này đi mình gửi cho anh em mã tài 2.5 trong khi đó là anh em đã biết là phải chờ hạ kèo anh em mới vào rồi đó mình chỉ cần gửi nhẹ vậy thôi là những anh em chơi trang người ta đã biết chờ hạ kèo như thế nào còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em kiếm cái kèo đâu ra mà không 2.5 cho anh em đánh thì bởi vậy mình phiên rất nhiều um, video rồi chỉ có một mới có một mới anh em là đang biết để anh em về chơi thôi đó thì à, đến đây cũng video cũng rất là dài rồi thì à, mình chừa à, thời gian để mình làm thêm một cái video sau cho anh em nữa